kìa vậy y, A C E ACE vậy Biết rồi, mà một năm chơi được không? Ờ, ừ, mày để, tao để cho mày ace à Mày tao để cho mày ace à Rồi, làm đi con <laughs> Rồi, làm đi con đi <laughs> Về vẫn rất là cố gắng <laughs> Tại vẫn là cố gắng về ace à? Ừ, cố gắng ace Nó đi tìm đến nó bắn お前はもう死んでいる Đồ, nó đang nữ ca nó đang nữ kêu rồi chết mẹ rồi nó đang nữ kêu rồi còn bốn kêu nữa đái rồi không nói gì luôn à. tính ra nó cũng có lòng tốt nha nó tính cho tôi nghỉ quay tay năm luôn mà cái điện rồi sao hết kêu Không phải là Hết à, kiểu Cái lục ác con lá nó bóp trái phải lồn đi mẹ đủ mất Mình mình mình đang mở banh cơ sở cho nó vô bắn mình luôn đi Mẹ tụi mẹ là hết kiểu Chứ luôn mẹ <laughs> Lộn đời chết Nàng được kia xuống chết Không, trong nhà dạ hoàng à, Tôi mất ờ, Tôi mất luôn Tài Đó là chết đó đi mẹ Tài Em đang Em đang không tay em một năm Tiếp tục tới luôn Quá Tài đây không? Tài đó đây không? má hùng lúc lúc đầu tôi sợ lắm tôi kêu ồ nó bắn được một kill chết mẹ nó ăn được một kill nó ông thấy nó đi vòng nguyên một cái map luôn nó vòng nguyên một cái map nó tìm địch mà nó bắn nó bắn cho bằng được địch đi rồi mới tục với luôn nó ăn được một kill nó tính nó tính nhảy ra ngoài đường hay sao tôi tôi nhìn hút này tôi nhìn đồ, mà chắc nó tính nhảy ra nó bắn hay sao ba nó bắn đường lộn kinh vỡ luôn có em đứng ở trên đó con lá nó che siêu rồi và tự nhiên nó nó, nó bỏ đi nó bắn lộn với con Mauric rồi để thằng lộn quăng này vô chết em luôn địt mẹ một một giọt thắng hai thằng đó là hứa từ trừ sau trận này tôi hứa gọi chú là sư phụ 24 giây trong vòng 24 giây vượt lên chính mình hứa luôn hứa, hứa không từ, từ từ này về sau gọi là sư phụ huỳnh thông Ui, what the fuck, what the fuck Chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ rồi <laughs> Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi <laughs> Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi <laughs> Chết mẹ rồi, chết mẹ sư phụ huynh không rồi Sư phụ huynh không Ủa sao nó bắn em ta, tao tưởng nó im re vậy ta Ờ biết nó muốn vậy gọi, nó muốn vậy gọi mày là sư phụ thần thông quảng đại luôn chết mẹ chết chết nó kêu tao gọi về là sư phụ hình thông sư phụ đi con nghe đúng đi nghe qua đây nghe lua qua chỗ tại bên kia sai sai sai sai sai kia bể sai kia bể cái gì sai kia em à bom drop kìa qua đây là bom đây có nghĩa canh bên đó đi một thằng một thằng cửa chính thằng bất thằng thằng thằng bất bên kia luôn thằng bất bên a bên bên a luôn bất bên a bất bên a bất bên a bất bên a bất bên a không có cao như thế đâu mà mà canh Cố cạc anh bắn em luôn nha Anh bắn em luôn nha Mẹ đủ quá thằng nào bắn nhau luôn kìa một You have entered an enemy controlled area. Leave now. spotted by Cái lồng má bắn không chết đi đầu không chết á. Ngay sát phải nữa cái cửa đó, đó là cái cửa anh mới nhìn. Cửa mà giăng áo. Ừ đó, metro. Thoải mái. Open, open. Hai hai hai hai phải lộn sao mà một thằng trong sai một thằng trong sai b một thằng trong sai b này số móc sai b này rồi sai b số móc sai b rồi rồi số sai b đang đang căn đang căn đi phía luôn đi phía luôn bỏ bỏ bỏ cứ canh đi mà tin cứ canh đúng rồi cam kìa cam cái ngay trên chỗ đèn ngay cửa mà tin smop smop à sai b vẫn vẫn b smop vẫn b đi tệ em chết rồi à? có nghĩa ta đi ta đi cửa chết cửa chiến canh cửa chiến đúng rồi canh gì đấy đúng rồi baby bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ không biết không biết đâu chỗ đấy nó chỉ có cửa đấy ra thôi rồi nằm xuống nằm xuống mà tên nằm xuống nằm xuống nằm xuống rồi lết lết vô cửa vậy rồi nhìn cái cửa nhìn cái cửa bên trái cửa vô cơ có chừng móc tay chỗ mặt biên nha. Ê, rotate sau lưng, rotate sau lưng mặt biên, rotate sau lưng. Friendly last operator standing. Hai. Op 4 Nomad với uh, Hibana ngay bên luôn Nó vô phòng ra cái lộn được còn ai đi xuống thì còn mẹ đó hôm nay khó quá Thomas đang canh anh còn 29 á Với Hibana luôn Hibana vô bi Hai đứa em đi luôn Một đứa đang nhìn Rồi nữa còn đứa nữa Tên ơi, con chuyện sau lưng anh á Đó, đó Làm tới đẩy con Hibana bắt con Hibana xài trước đi hai người cùng đẩy đi tôi truyền đông wow á chắc vào trước rồi vào đi rồi chắc rồi rồi vô đi phía vô đi phía sau lưng anh Martin sau lưng sau lưng bomb diffusing device is disabled đi đứng nguy hiểm quá mà pin này cầu thang bên đấy có tài cầu thang bên kia cũng có luôn bên cạnh con à, ờ, ờ, có lấy mò này nha có lấy mò nha You're up. chia rót rồi uh, Nghĩa ơi, đuổi đi Nghĩa One op 4 remaining Tôi tràn đấy Hay quá rồi. GG. chết chưa? Ô đợt chết. Một thằng trong trong phòng nhỏ, một thằng trong phòng nhỏ. Một thằng trong phòng nhỏ sai A này. Anh rồi. Phòng nhỏ sai chết này. Cố đi rồi. Ờ ok. Lấy is sao Rồi sao Mà cái phà jij? Changing mags đấy cửa anh đấy Op 4 found a bomb. You must defend it. Nó vào sai B rồi. One op 4 remaining. cửa ta cửa ra kìa Nhiều tí nhiều drop gì không? Maverick Maverick Maverick à? chỗ khoan cửa chỗ khoan cửa chỗ khoan cửa chỗ khoan cửa Ồ quá nghe tiếng tùm lum hết ta Ồ mới phá được thật cũng biết em vậy luôn kêu chết Ờ, trong phòng game nghĩa Trên miếng đi không Trên hai cục luôn đi không ơi Trên cục nữa go. <laughs> Scan one to the west. One on four remaining. One friendly operator remaining. <sighs> <sighs> <sighs> Where are you? She's at uh, that bomb site. Is bomb A? So the yeah, bomb A. When I saw her, she was there. There's only one. So there's that one to the left. hiding behind here. Throwing frag. The diffuser is. There we go. Fuck. Ooh, fuck, dude. Reloading. He just like 360 no scoped me. Dang! Almost got 10 kills. <laughs> <laughs> oh, but you didn't. <laughs> Oh. <laughs> Oh, you died. Took forever. I see him. He's up on the top. I know. I don't see him. Chonka. Oh, it's a Chitonka. A Chitonka? <laughs> yes, a Chitonka. Stop it! Don't <laughs> make fun of me. There are still occasions. Uh, oh, by the way, can someone pick up the diffuser? You're welcome. Thank you. <laughs> well, I could have had that. What are you talking about? <laughs> God damn it. Fine. I'll grab it. Ooh. You have located the remaining. The diffuser has been Hell yeah. Op 4 neutralized. Mission successful. Shut up, <laughs> dude. that will shoot you. Hmm, that was probably like my favorite scene. Just him tripping out. Got me again. They have a uh, fuse as well. Oh, ah, god damn it. I knew they were there. Cushion, cushion. Oh, nice. Was that fuse? Another one. Nice. Four, there we go. Swapping knives. Gregory một Đầu Trời sao lại được bro Kho lạnh, kho lạnh, nó nhảy, kho lạnh Nó đang nhìn trên, nhìn trên xuống Sau lưng anh nó nghĩa, sau lưng anh Cho em binh, sau lưng, bê, bê, bê, bê, bê. Nó rớt rồi đó Đang đi Tới tới cho anh Vô xích tình của Discord đi Giờ anh vô chuyện ô ô overlay anh thấy không? Rồi anh cái, cái chữ activate overlay in game. xin đi. Thấy không? Ui. xong tới cái trình này Rồi Ờ, có mèo à Sao đây? Ờ, quên, có bảy gấp cánh Ba, mất cuộc thằng vô cái này hai thằng cái này nó qua nó qua mày bỏ rồi à. hai bên cũng chân hai bên cũng chân hai bên bom đi bom bom bom bên chân đi dần bom bom bom mà đi hai lần cái chân đấy một thằng bên blue ba rồi thằng bên blue ba đấy nó chạy chạy như một vị thần đi nó chạy như một vị thần kìa đi coi tông nó chạy như vị thần mà in front of you can right in front of me now never mind fuck no longer in your possession fuck you me. Damn it, I hate Uh, I'm not gonna say it. I'll be right back. Can you breach that wall? Fuck, in the hatch. <laughs> right when I turned my back. Wait, wait, 4 by 4 by plan, plan right now. Watch, watch, watch, watch, watch. Bomb diffusion initiated. Protect Nice, nice. Op 4 eliminated. Friendly mission. Who's that, Vigil? Good job. Fuck, is right here. On the left side, there's, uh, no, SIQ. IQ. We got two supers, Starfire. Oh, we have three in there. Where? So, in, uh... Well, uh, they're down the hall area. Now. I wouldn't peek. Outstanding. Your location has been compromised. Hold on, say Oradan seyredebilirim. nó đẩy vô nè. ở biên vàng, ở biên vàng, ở biên vàng, biên vàng, biên vàng. Where the fuck is that? Stevie 2K làm hết Để cho người quan làm hết đi À, <laughs> mẹ, mẹ, sát phải, sát phải, sát phải, sát phải, sát phải, sát này Đằng sau cái... Ờ, Dài dạ, thêm Nice Op 4 eliminated Chắc trái à Heal one, heal Loading new mag. Rồi. Chúng ta drop chỗ nghĩa nè. Lem ho One friendly remaining. Op 4. One friendly remaining. Ngày phút đầu tiên mặc tin trong thay đi tài mặc tin đã biết ngay Tương lai thằng lột này chỉ có thế của school không biết tai nói ăn cay đeo gì mà nó mất dậy quá đi Nó không thèm co cha chú ra cay đeo gì Tài đang đi đâu, tài đang đi đâu vậy nè Ôm theo sau bình ga vậy ca Thấy nó đi với ông bà già nổ banh cả nhà và tài không ke và tài không nghe ai can nè Vẫn cho nổ ga luôn và ba mẹ nó đi xa xa I think we should just wait for him. There, there we go. I <laughs>